Để mất ra à? Xích nhu là đi đâu? Đi, đi đâu rồi bảng đi Ờ, à, đi vào rừng à? Đây là cởi cởi đồ của mình này Cái này của em đấy Dành cho gia đình em quần áo này cho các cháu nhỏ với là của em ấy Cởi ra cởi ra cho ấy mang xuống nhà mình ấy Đấy là của, của gia đình em ấy nhá Cô mà đợt trước mà cô lên đây ấy Lên thăm nhà mình ấy Mà đợt trước đi cùng uh, một người đấy Cô từ trong Nam ấy Cô gửi cho em ấy, quần áo cho cả gia đình ấy ừ, Thế cầm xuống nhà nhá với cấm nha à, Xin kính chào tất cả mọi người nhé Đã quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang à, Mấy ngày vừa rồi thì do Giang là bận một chút công việc Mình cũng không ra được video và hai là nó mưa ấy Trên này mưa 3 ngày Sau khi mà cái hôm mà mình đổ răng xong ấy thì à, mưa Đó là anh em thợ là phải nghỉ hết toàn bộ Chào anh Giang nhá à, chào mọi người nhá Đây à, thịt của Đàng lên đúng 3 chỉ nhá, à 4 chỉ anh mua hẳn 4 chỉ không phải ba chỉ đâu có nghĩa là anh bảo ấy là lúc mà em này bảo là à, anh ra mua anh thịt ba chỉ nhưng mà anh ra quán bảo là chỉ có thịt ba chỉ không bảo có em em không mua đâu em mua loại 4 chỉ thế bà ấy cắt cho loại 4 chỉ thêm một chỉ ờ, thêm một chỉ nữa nhá thế là lời nha đằng lời nhá rồi, rồi, đấy đấy à, như mọi người biết là là là do mưa đâm ra là cái hôm mà mình ấy là đổ răng là mình cũng không không ghi hình cho mọi người xem được ở xung quanh này là anh em cũng đổ hết rồi Rồi hôm nay bắt đầu lên à, ba bốn năm hàng gạch nữa là thu hồi nóc chứ nhỉ Mấy hàng nhỉ? 6, 6 hàng 6 hàng à? 6 hàng nữa là thu hồi nóc mình nhỉ? Bằng kia đấy Ờ à, Bằng cái kia là thu hồi đúng không? Đúng rồi à. Không thì nhờ nhờ mỉ này nấu nấu cơm cho anh em ấy nhưng mà ấy quá Ờ, em Mỹ nấu cơm này à, Nói bảng à, ông nhận quần áo mà Cái đồ đồ quần áo ấy Áo của cô trong Nam gửi ra cho Và anh em ờ, trước là thích ăn cá khô nấu về ấy à Hoa chuối rừng ngon à ờ, Hoa chuối À đấy à À Thế hôm nào anh mua cá khô đây nhá Mọi người đi lấy hoa chuối nhá Ê, Hả? Em mua thì mà mai anh ờ, anh lên anh mua em ít làm đi thêm Ờ Hoa chuối cá khô thì nhiều Nhưng mà cá khô loại kiểu nào Chị ăn được Loại cá cơm đi Cá cơm á? Cá cơm mà một người ăn cá khô kiểu gì nấu nó ngon này mình mới biết được không là không biết mua cho đâu. Ừ. lên nó là anh là cá khô mà. À đây à. Ngon này. Bà Giang cũng dần được rất là nhiều cái comment là à, có anh ở Hà Nội cũng đóng góp ý kiến cho Giang là nên có chính quyền để đến uh, mọi người là đấy tin tưởng ở đây chính quyền là anh công an viên này còn phải đến giúp bà con dân bản này chào đấy, tất cả mọi người nhá đấy công an viên là anh dơ đấy mọi người thế là làm ở trên này thì mình đi với bà con thì thật sự là cũng phải có không có trưởng thôn trưởng bản hay là có công an mọi người ta trực tiếp ở trên đây thì bà con biết rồi và cái hai là mình à, đổ rằng tường thì à, toàn bộ căn nhà này thì à, lên khoảng tầm 6 hàng gạch này anh em bảo là, là thu hồi nóc mình thu hồi nóc đấy như hôm trước mà Giang chia sẻ cái video hôm trước ấy là do là là cái trên này rất là cao cái gió nó rất là mạnh nên là mình xây cao quá thì rất là nguy hiểm ấy ở mọi khung cửa đường đi vào này mình cũng ờ, đổ liên tô và hai một số mía này em nấu cơm cho vợ cũng được này à, đấy đây là em công an viên đấy đội mũ đúng công an luôn à, đẹp quá cho này em Đợi à. Ờ. anh lên để bàn với anh ờ, được thì tham ờ, okay. gia anh mà mở rộng thành khoảng 50 phân nữa. Cái à. bếp chắc làm ở trên kia à? Không, cái bếp, bếp thì... làm bên này được quá. Không, trên này. Bởi vì bếp này là nó nó, nó đường đi lạnh Không, không nó vướng đâu. cái tiếng nước này sau này. Đây đây anh ơi. Hả? Bếp này cái ống khoái em sẽ vừa đây. Đấy à? Đúng rồi. Nó kiểu này đấy. Cả à, mét mét hai chỗ, chỗ nào để để tiếng nước hay chỗ này à? Tét nước mà Không cái chỗ này để sau này bạn nó thêm nhà vệ sinh với nọ kia nó làm bất cứ cái chuồng lợn hay là cái gì nhưng mà nếu mà ấy thì để để cái ống khói đây nhá cái Đúng bếp vào đây nhưng, nhưng mà, mà do này... sau này là cái chỗ rửa đâu mà để tách nước ấy thì ý em là để mình làm cái tum ở đây sau này sau này vảng nó sẽ thêm một cái nhà vệ sinh ở đây là làm bể ở đây xong là chỗ mình họ sinh hoạt trong gia đình đấy nó gần với cửa nó gần với bếp nó dễ hơn biết là vậy nhưng mà đấy là sau này tôi đang nói là mình phải làm trước mắt cho người ta để chỗ rửa giấy rau rồi là người ta còn đấy nữa thì mà. ở đây thôi cứ ở chỗ ở chỗ này thôi thì chẳng nhé mình làm bên kia chỉ có chỗ này là thuận thuận lợi nhất rồi là ý anh là làm cái, cái, cái tum nó nằm ở bên cạnh này thôi còn tới vị chỗ này là sẽ là một cái mình xây Không, hàng gạch làm cái rãnh vòi nước mình, mình để đằng sau này để đằng sau này hai vợ chồng sẽ đào rãnh ờ, bên ừ. bếp thì mình sẽ mở rộng ra thêm một chút cái khu vực này mình sẽ Đấy, mình tham khảo anh em và cái chỗ này sẽ là xây cái tum lò ở bên ngoài đây Bên ngoài cái bức tường này nhá Bếp lò thông minh lên đấy mọi người nhé Ống khói lên này ở ờ, vách tường bên ờ, căn nhà thì là để chỗ chạn ờ, bát của em đó cái này cái bếp nó nằm luôn ở trong cái này ở khu vực bên này thì mình sẽ để rửa rau luôn ở trong đó và ống thải mình sẽ chôn theo ở đấy để chảy xuống dưới nó ra rộng nữa nó ấy một chút nữa để nó là đào vàng đào luôn đi đào luôn bán hết nhá hay là hoặc là mình xây ờ, giúp gia đình thêm một chút lên 3 mét đi tròn đi làm mình vuông bà đau đấy bà đau ba mét mốt nhá phải ba mét mốt thì mới được 3 mét đấy hôm nay thì uh, được lên uh, anh em mà cũng thăm khảo ý kiến nhau thôi để làm rộng cho gia đình ấy và là giúp gia đình một chút đúng tiền công thì vẫn thế nhưng mà cũng là các anh khởi tâm xây rộng ra một chút tốn thêm vật liệu một chút thôi để nhưng mà rộng cái bếp ra dễ sinh hoạt thì vì sau này đông người ấy. nhà rất đông người cơ đấy đấy bảng đào luôn đi đấy à, cái móng này chỉ rộng 20 thôi mà cứ đào đào cái này được mình đi một hàng dài thì gặp Nó sâu sâu một chút mà, mà em trộn à, cái vữa ở trên kia bảng kìa Trên đây nó có sỏi ấy Cái sỏi mà đổ răng con tưa đây này, này em không trộn ờ, ấy đi trộn cho nó chắc à, đổ lên một lớp Không sao đâu hôm trước mà mình có đi ờ, tham khảo cái giá vật liệu ấy thì mọi người biết rồi khá là đắt luôn một cái ống kẽm là một ly 48 là 240.000 một ống và một ly tư mà ống 36 là 235.000 một một uh, ống Bóng dài 6 mét đấy mọi người à, Căn nhà này phải là hai ống nối Thì mới đủ 12 mét Mới đủ căn nhà Trên dưới là mình phải mua lên 22 hoặc tầm 22 ống Ông mua đi hỏi mua giáo vật liệu Ở xung quanh thì mình cũng ờ, ấy thôi. qua cái chỗ ô thoáng là toàn bộ là mình rằng hết tường lại khóa tường lại là là mình lên hàng gạch nên là gạch chỉ ờ, tầm 6 hàng nữa thì hôm nay là thợ lên ở mai bắt đầu thu hồi nóc hồi nóc thì mình sẽ đợi trời nắng nên nếu bây giờ hiện tại là đường có nắng rồi nhưng mà không xe không thể lên được mình đi ờ, đường rất là trơn luôn vì đất này trên này đất đỏ Đất đỏ nên là dưới đường bê tông này mình còn đi được chứ trên này mà mưa 3 ngày liên tục vừa rồi phải đợi ờ, một tuần nắng xe mới có thể lên được đấy mình sẽ đợi trong vòng một hai ngày tới thì mình thu hồi nóc thì à, mình sẽ gọi anh vật liệu anh chở cái, cái ống kẽm lên là hai tấm pro và giang cũng uh, uh, xin lỗi mọi người là trong thời gian vừa qua thì mình cũng uh, nhận thêm được của anh uh, David Nguyễn đó, đợt trước anh đã gửi cho gia đình 100 đô rồi sau đó anh lại gửi thêm uh, 250 đô Đấy, để ủng hộ gia đình để à, uh, vật liệu và làm căn nhà thì Giang cũng đã nhận được rồi mình nhận thêm của anh David Nguyễn nha mọi người nhé Và Giang cũng nhận được rất nhiều comment của mọi người nói là cái móng của nó là hơi thấp thôi Hai là cái tường mình không xây bổ trụ là vì là nó tốn rất là nhiều vật liệu ấy Mà cho nên rất là đắt mà số tiền mình căn ke nó rất là thấp nên là mong mọi người thông cảm không phải là mình không không muốn làm tốt cho gia đình đâu. nếu lần sau mà có làm ăn nhà mình rút kinh nghiệm thì sẽ cố gắng là nâng cái móng nó cao lên Đấy, sau này thì mình sẽ tôn cái nền ở trong nhà nó còn cao lên nữa mà để nó không nước nó không tràn vào nhà nữa và có mọi người bảo là cái nền này mình cào thấp nó xuống cái nền này mình san thấp nó xuống thì cũng được thôi mà san nền nó cũng rất là vất vả Trên này à, mình đổ răng là thép 10 nha mọi người, toàn bộ thép 10 nhé, chạy quanh nhà. Rồi ờ, mai thu hồi nóc được không? Đang. Em. Mai chắc trong à, trong mấy thu hồi được chứ hôm nay chưa cứng được đúng không? Nếu mà không gành mà không không nọ bỏ anh bảng xe vào ướt thì sẽ từ nay thu được rồi. À đây. À. Ướt quá đúng không? vì mưa cái là nó cũng ngấm vào gạch là ướt mình lên mà xây cao quá cũng không được nên chắc mình chỉ ờ, xây được ấy vào khu vực nhà bếp nữa thôi làm một chút nhà bếp nữa mai nó khô thì mình mới mới, mới thu hồi được Giờ chiều nay lại mưa đây anh em ạ Mì lắm Trên cao này sương lại về này Nhưng ở dưới kia thì nó lại à, nắng ấy Mà cứ trên cao mình này nó nó dễ mưa Nó nó sương nó rơi ấy Mà lâu khô đường gần à, gần ờ. trời hơn Đấy Nó lâu khô à ở dưới kia thì nó khô nhanh đúng không? Ở dưới ấy thì uh, nắng vẫn là nó khô ngay kể ngày mai mưa to đường mà trên mình này thì à, nó toàn đường đất này thì đúng là một uh, ba ngày mưa rồi mất đúng uh, một tuần nắng liên tục bây giờ uh, cái đường nó mới khô được anh phải nhìn cái móng này anh biết được chó cắn đây chó vừa chạy rồi đây ờ à, ra con chó cắn con gà rừng mọi người ạ đây người cắn thủng hết cả đấy ồ đúng Thế là hai anh em đi vào đấy là ấy à? Được, được. đây con chó à? Đấy, con này này. À, con chó này à? Ừ. nào chân bẩn hết. <laughs> Ồ. <laughs> Giỏi nhỉ? Giỏi chứ. Không phải là gà mình nuôi, đúng không? Gà rừng đấy. Gà rừng chứ. Gà rừng chứ. Đây này. này gà rừng này. Đây bị cắn. Này. Béo nhỉ? Ừ. Cái này thịt thì ngon cực kinh. Con này mà bắt được sống về anh mua anh nuôi. Nuôi ấy. Hay ừ, phết. Mọi người có bắt được không? Bắt được sống Bắt được đâu khó lắm. khi bắt được sống à ừ. phải bấy à ừ, phải có bấy. có con mùi của nó à có con mùi à ừ, có con mùi thì bắt được ơ nhưng mà thương quá nhỉ bị bị chó cắn mọi người anh em đấy thì còn vết răng chỗ Sứ hết Thế quá nếu mà nó sống thì anh sẽ mua ừ, răng, bên này sẽ mua cho mọi người ờ, anh mang về anh nuôi anh thích nuôi gà ờ, ở trên rừng ừ, đúng rồi đúng rồi Cả... ấy con này cái này này này Đấy, lần sau có cắn nhá <laughs> à được nhìn thấy là ấy đi là xa ừ. cắn cắn ờ, bắt ờ, nuôi ừ. rồi nước này tủ lạnh đi thôi cái này chỉ có thịt thôi ừ. tôi ăn thịt đi thịt thôi đây có món này ờ. cho từ bóng ấy cho từ bóng to nhé đúng rồi nay được uh, công an viên uh, trổ tài là xây dựng đội quả mũ thánh chém chào tất cả mọi người nhá chiều nay thì bắt đầu là anh em là thu hồi nóc nha mọi người nhé đây là mình cũng ờ, can kè là thu hồi nóc dần sau khi mà anh em đổ rằng xong ấy liền lên 6 hàng gạch nữa tổng chiều cao của căn nhà em hai m chín tính từ nền ờ, màn nền lên hai m chín thu hồi nóc mọi người nhé mình cũng muốn làm 3 mét nhưng mà nó cao quá ở trên này gió nó mạnh cái hai là mình cũng phải ờ, căn kè cái vật liệu mình mua cái này nó đủ một là nó cao quá mà hai là đây mình cũng phải bắt bắt hết ờ, cân bằng ở hai đầu hai bên bên kia rồi người lên là lên đấy còn mình giờ là công an xóm công an viên gọi là công an của bản Look nhà công an viên thì vẫn còn ờ, ấy lắm còn khó khăn lắm ở trên này ờ, trên này này vẫn phải đi giúp bà con đồng bào chào tất cả mọi người nhá mình là Azer đây mình là đi xây dựng này thì nó chung là nó cũng không cần gì quá ấy cả chung là chỉ cần năng khiếu một chút thôi đúng rồi quan trọng là mình có tài mình phải rèn luyện rèn luyện hàng ngày hàng đêm thì à, nó sẽ trở thành à, ấy đâu miệt mài thành tài mà đúng đó đó là điều đương nhiên em nói thật sự là em thì nhà gỗ thì làm nhiều rồi đi làm mộc cho các bác thì làm nhiều rồi còn xây thì lần đầu tiên đi phụ anh em giúp gia đình có gì không phải thì anh em thông cảm cho nghiêm <laughs> túc cấm cười nếu các bác không chê em sẽ bỏ nghề là cán bộ <laughs> vừa bỏ công bỏ việc nhà nước đi làm giúp dân vậy chú mất hết sẽ bắt chơi <laughs> Chị Lầu là anh Giang hay khóc cho nó xuống nó con nó xuống mà mát đi là cái nó ra được khách đường được thử quá trình mà mình thu hồi nóc ấy thì Giang cũng ờ, đổ luôn cái móng nhà bếp nhé mọi người nhé bếp thì hôm trước mà Giang cũng đã chia sẻ mọi người sẽ làm bên cạnh này đấy thì mình cũng ờ, đổ móng nhà bếp thì mình không không đào sâu ờ, à? với rộng như đợt trước nữa mình chỉ đào sâu hai 5 20 thôi sâu là 25 mà rộng là 20 ở dưới này thì mình cũng ờ, bảo anh em thợ là cho hai cái cái ờ, ấy luôn cái sắt ấy dưới móng đất này nó cũng đất cứng rồi mà mình chỉ cần hai, hai, cây chạy thôi không phải là cái ngôi nhà thì là mình dùng ba cho dây này xuống tí là móng thì mình đổ cao bằng bằng với cái nền cao hơn cái nền nhà một chút và mình cũng bảo em vàng sau này như mọi người comment phía dưới nếu mà chót làm cái móng nhà nó thấp thì mình sẽ san cái nền bên ngoài này này đây bộ mình sẽ san xuống hơn 10 phân này thấp thấp để bằng cái móng cái nền nhà cũ trước ấy để đợt trước mình làm móng chìm mà nó hơi thấp thì mình bảo em vàng san như này ra toàn bộ này xung quanh nhà mình sẽ san thấp xuống cả nó thấp xuống ờ, hơn 10 ờ, phân và sau này tôn mình tôn nền lên trong thì nó sẽ cao con nhà và nó sẽ không bị thấm ấy đấy cái nhà bếp thì à, mình cũng uh, móng thì mình cũng bảo nên là làm cao lên là được mình bắt góc vuông này là đấy cái viên gạch à, ấy là chân mình sẽ chạy ngang chạy ngang hết toàn bộ bên kia sau đó mình xây từng ngày 10 lên thì cái nhà bếp này thì mình cũng à, chia sẻ với mọi người luôn là mình sẽ cao à, hai mét rưỡi hai mét sáu bên kia đó là tùy đó mình để ý mình để mình xem cái bên cái, cái hiên nhà nó đã mình xây cao bao nhiêu sau này mình kèo này. Đấy. kèo đòn tay mình lợp theo chiều này và cái vị trí mà làm cái bếp tum bếp thông minh bếp lò ấy tôi là xây ở ngoài này vị trí này mọi người nhé xây cái ống khói lên như này ở trong này thì uh, ờ, 10 lít rượu Ê, hôm nay bốc đầu là phải à? Thế hôm nay bốc đầu là đúng rồi Chở nằm mơ chở 10 lít rượu á Thế thì tối nay đánh con gì được để... 10 lít thôi <laughs> bảo là anh đằng ờ, hôm qua nghe anh đằng bảo là trong Zalo anh đằng bảo là có, có 10 ly rượu này 5 ly rượu ấy bảo là uh, đi cho anh em uống hôm qua ngủ là mơ bảo là chở 10 ly rượu của anh đằng nó lên trên bàn này đến ở dưới này chỗ nào ấy bốc đầu đầu Hãy ờ, sau này mình cái nền này mình sẽ bó bó 50 cm xung quanh căn nhà là 50 thôi còn nhà bếp thì à, thôi mình chỉ bó xung quanh căn nhà đằng sau rồi bên kia này trước con này mưa nó có xuống là bên này mình sẽ đào rãnh này mưa nó có xuống là nó hát vào nó không, không chảy vào nhà nếu mà nắng <clears throat> ngày mai ngày kia ấy nó to thì mình mới chở được cái, cái ống kém với uh, tấm pro uh, ờ, vật liệu lên được mọi người mưa mình phải đợi uh, ờ, 3 ngày mưa liên tục thì mình phải đợi một tuần nắng thôi rất là lâu nếu mà có liều lên ngay ấy thì mình sẽ ấy được nóc luôn thôi đặt được cái đòn nóc ấy quá thì mình sẽ làm cái ờ, nhà bếp này trước nhà bếp này trước thì ấy lại làm cái ông khói lên lên trước này nó hơi thưa thưa một chút không sao mà còn đóng khói đi mà à, khói nhỉ nó có vẻ ăn khói mình quên chỗ này là cho có ống khói nữa Đây, ống khói lên anh đang anh đưa tiền anh cho chú trắng chưa chưa nợ con nào cát cái của em ra cho chú. Nghĩ vào sổ đây. Ờ, chiều nay thì mình cũng ờ, chỉ thu được một vỉ này lên thôi mọi người nhá Tại vì bên này mình ờ, nó chưa cứng ấy Mình chưa khô hẳn Nên là còn ba vỉ còn lại sáng mai thì anh em sẽ thu nốt Chiều nay mình chỉ thu được một vỉ đồ hồi bên này thôi ba vị uh, kia thì là ngày mai sáng sớm anh em sẽ làm sớm thì anh em sẽ thu hồi chắc chỉ đến buổi sáng nó cũng sẽ xong thôi. sau đó thì à, vật liệu chưa lên kịp thì anh em sẽ làm cái nhà bếp này trước bếp thì à, mình đã đào móng là đổ xong hết rồi sỏi rách sắt thép có ai mà vừa làm chí này thì mình à, xây cái tum bếp lên luôn chỉ góc bên này góc bên kia thì mình để cái tiếng nước xây trụ cái nước lên là dẫn vào tường của nhà bếp ấy ở khu vực uh, phía đằng kia có hay có một cánh cánh cửa ra bên kia đó là khu vực gần cánh cửa đó là chỗ rửa rau này rửa giấy của gia đình này, này góc này hay là cái bếp tum bếp lên rồi nãy mình cũng quên bảo mình là đào luôn cái móng tum bếp chiều nay thì à, công việc người làm như vậy thôi rất may là thời tiết nắng mới được mọi người nhé nắng là cũng không không thể làm được luôn ừ. hôm nay anh em xây hết lên cái cái à, sáu uh, hàng gạch qua răng nữa hai vỉ này ba vỉ này nên là nghỉ thôi còn thứ kia là người sẽ thu thu hồi được một một một uh, vỉ bên đó để nói là mọi người tưởng tượng nó dễ sau này mà hoàn thiện căn nhà ấy lên mà một lúc đang vào áo ấy, hoàn thiện thì mình quay tổng thể thì mình, mình nhìn nó nó sẽ hình dung rõ hơn và căn nhà nó như thế nào chắc có lẽ là video của Giang cũng xin phép được khép lại đây thôi thì mình về còn có việc nữa anh em làm một chút nữa thôi anh em cũng sẽ nghỉ ấy thì à, Giang xin à, hẹn tất cả mọi người là ở video tiếp theo mình à, nắng gái mình tranh thủ mọi người tranh thủ làm thì mình sẽ lên ghi hình để cho mọi người cùng biết về cái quá trình tiến độ làm nhà em vàng nghỉ tới đâu rồi nhé ngày tính ra hôm nay thì mình hôm mình làm ngày đổ móng là ngày thứ tư hôm nay mới là ngày thứ năm đấy rồi ba hôm mưa liên tục là mình cũng không vào bản mọi người không đi làm được đấy Đấy, như vậy là tốc độ này là mình khá khá là nhanh này. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé